Kính thưa quý vị thì à, hôm nay ban trị sự của giáo hảo thị trấn Mái Dầm có tổ chức tặng gạo à, cho bà con nghèo à, trong cái đợt Covid 19 521 tại nhà chú Quỳnh Ông Bo. Chú Quỳnh Ông Bo là phó ban trị sự của giáo hảo thị trấn Mái Dầm thì được sự tài trợ của xui gia chú là Việt Kiều ở Mỹ gửi về 200 đô và cái sự đóng góp của chú Quỳnh Công Bo và các con chú là Mỹ và Linh thì cũng đóng góp uh, tài trợ cho um, cái đợt tặng quà cho bà con uh, ờ, Covid-19 năm 2021 này thì tổng số uh, phần quà ở đây là gồm 51 phần mỗi phần gồm 10 kg gạo 10 gói mì và một chai nước tương trị giá khoảng 180 ngàn thì đây là phần quà gửi cho tất cả bà con nghèo ở ấp Phú Xuân thị trấn Máy Dầm đối với những hộ nghèo mà hộ nghèo khó khăn lắm thì nhà nước cũng uh, trợ giúp còn uh, những số mà uh, còn lại hoặc cái số nghèo chính thức thì cũng được chính quyền xét duyệt để uh, uh, có danh sách và phát phiếu đến đây nhận thì uh, thay mặt cho ban nhân sự thì uh, có ông Trần Tính đến tham dự còn ở phía ấp thì có ông uh, Phong phó trưởng ấp Phú Xuân cũng đến dự và dạ, ban sự chân thành cảm ơn là các nhà tài trợ xu chú ba chú chú ba và các con đã tài trợ cho cái buổi phát gạo hôm nay thì chính quyền địa phương cũng lời lời cảm ơn tất cả cái này chợ đã giúp cho hộ nghèo mình đúng lúc miếng khi đói bằng à, gói khi nào à, các phần quà thì được để ở trên ghế và đảm bảo 5k tức là Ờ, ờ, hộ nghèo thì đến thì có bịch khẩu trang và để cái phiếu vào gỗ sau đó đến nhận mà mỗi người khoảng cách à, ờ, 2 mét đi người này xong nhận người tính tới người khác đây là cái à, đảm bảo cho bà con chúng ta là phòng chống dịch tốt trong cái mùa covid này này đây là một cái ngưỡng nghĩa cử cao đẹp của các nhà tài trợ nhằm thực hiện lá lành đùm lá rách miếng khi đói bằng gói khi no đây là cái trong mùa dịch thì rất ờ, có ích uh, ờ, hỗ trợ cho cái người dân ta đa số là người dân lao động làm uh, lao động tự do thì sau khi uh, covid thì không có đi làm được cho nên là cũng không có cái lương bổng gì những người làm công nhân hay những người ở trọ thì cũng rất là khó khăn họ thì uh, nhà các uh, công ty thì như đóng cửa không là không có làm được thì cũng không có lương rồi à, những người mà lao động sống bằng à, nghề vườn trồng trọt thì vấn đề tiêu thụ hàng hóa thì nó cũng rất là, là, là khó khăn giá cả bấp bên lưu thông hàng hóa cũng gặp khó thì à, đúng cái lúc này thì các nhà tài trợ đã trợ giúp cho bà con chúng ta thì đây là cái nghĩa cử cao đẹp rất là quý để giúp cho bà con à, à, vượt qua cái à, khó khăn lúc covid này thì chúc tất cả bà con hộ nghèo chúng ta sớm ta Ờ, thờ, thoát qua được cái cái khó khăn trong mùa dịch này là mang tinh tấn chúc các nhà tài trợ là thân tâm thường an lạc rồi sức khỏe à, dồi dào nam mô a di đà phật nhiều thứ rồi hai ba bốn năm sáu bảy rồi phải không hai bốn sáu tám tiếng rồi đấy ai nữa thím lấy cho ai nữa vậy hào à, đưa hai phiếu ăn hào ăn ờ. coi chưa hai ờ, phiếu một hai ba bốn năm sáu bảy dạ, bà điệp hả? điệp thằng thằng giang Văn Quang phải không? Dạ Rồi lấy phần bà đi Dạ Cảm ơn anh đã ừ. Này đứa nào đây? Đứa biết tên gì vậy con? Rồi Quỳnh thì cái qua đó Rồi vô lấy đi Khỏi đi Rồi báo thiếu đường gỗ lấy một phần đi 13 phần đó dạ. gì nữa hả bà Nguyễn Thị Hai phải không sao ốp nổi tiền đâu chưa qua tiếp tốt lắm không người bán, Đinh Nhân Tiền Nguyễn Thị Hai Đinh Nhân Lành Đinh Văn Tiền Nguyễn Thị Hai kêu không làm ờ, còn chỗ ông luôn xin ông ờ, cho ông ờ, cho cái nhà trọ nhà trọ thì khổ lắm chú ba ơi công nhân nó đâu mận được ngoài kia kìa đâu đây hả lấy thằng luôn đi thống quay cái đó quay hả con nghĩa trần nghĩa phải không rồi em phận hết rồi ông phận ôm luôn đi cái chúng phận chú ơi ờ, chú ơi. Luôn. mà dịch đâu thầy thức nhiêu hồi trả mình ba triệu rồi vợ triệu rưỡi nó không triệu rưỡi ừ, vợ gì cũng được ừ, mấy công nhân nhà trọ ngoái cũng cho mà cho chưa giáp chưa đủ nguồn cho cũng số ngoái rồi chưa có đủ nguồn chưa giáp không sao có cần năm luôn không lấy giấy luôn năm gì lấy hai phần đi bỏ phiếu rổ đi trương thị năm đã là trương thị năm đó

bà ôm nổi không ừ, cái mình nổi hồi nãy có ai lấy gì giùm mười giờ linh ai Nguyễn Thị Phượng đó Bạn là ai nhận dụng dạ. rồi ờ, Nguyễn Thị Phượng phải không dạ. Ừ thì con ôm con mãi cho bà đi rồi bà kêu ai đây lấy ờ, Rồi con để ngoài mấy cái cột đó Rồi rồi rồi mà kêu cháu vậy đi lại bên máy xe này đi máy ra. Nãy ba nhận dụng rồi cô Phượng. Ừ. Nhận rồi sao không thấy tiền vô. Mà cái phiếu cô đâu? Phiếu họ nó không có đưa mà. Ai ai không đưa? Trời nãy có cái có, có phiếu Nguyễn Thị phường lấy lấy rồi đây mà. Bưng nhận cho bà luôn nãy không? Cô bưng giùm bà đây. Bưng giùm ờ. bà luôn. Bà đâu? bên chỗ đâu? chỉ phải không chỉ có biết lấy phiếu chưa ai có gọi có rồi chỉ hả con sĩ phải không Đinh Văn Nghĩa Đinh Văn Nghĩa hả? Ừ. Mà ai, ai, ai lấy cái phiếu của Nguyễn Thị Phượng nè Lấy hai phần đó dùm cỏ ba phần dưới hai, Không khoan để đọc Này là Nguyễn Quốc Thanh, Nguyễn Quốc Thanh, Nguyễn Ngọc Năm Rồi với nhà cỏ ba phần năm phần không? Nguyễn à, phải chắc lại là Cái thằng đâu? Nguyễn Không có tên Ừ chỗ, Nguyễn, Nguyễn Quốc Thanh là bé chính đó hả? Dạ. Nguyễn Quốc Quốc Thanh là bé chính đó hả? Nguyễn Thanh là ai vậy? Quốc Thanh là hai xe đó Hả? Cháu hai xe đó Vậy là không phải bé chính hả? Nguyễn Quốc Thanh hả? Dạ. Quốc Thanh, Nguyễn Ngọc Năm Quốc Thanh, Nguyễn Ngọc Năm, cái nhà trọ 3 phần là 5 phần đó Nguyễn Ngọc Năm là năm thứ y đó Năm thứ y đó, nhỏ đó dạ thợ năm nhỏ với nhà, nhà, nhà, nhà trọ ba ba phần vậy không trời vậy là còn thằng hải cu nè với sĩ với bà sáu còn ba phần đó vậy là không phải cái chính rồi thằng thằng thằng ông này nó nói gì. Tên gì? Tên gì vậy? Hải nè Rồi rồi rồi Hải với sĩ Với ai nữa? Hả? Đức Đức Đức Đức đâu có lên đây Là là là, là Nguyễn Thị Sống phải không? Nguyễn Thị Sống phải không? Trương Thị Sống Trương Thị Sống phải không? Dạ. Rồi vậy nó Đức một lò vậy hết rồi đó người này người kia đâu có biết đâu phải chúng ta lên lên đi lên hay vô khá cho đồ lượng chở thì mang có thể là bên nhà trọ với ai là trọ vậy là được đi dư một phần là được kệ là dạ, dạ, lấy nãy là kia là trọ mình giá đo chứ ai các thầy vậy là lấy luôn mình lên phận là quỳnh